Thank you. kia khúc cười kẻ khóc trên sân khấu khi nở khi tàn mấy cùng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 kính nguyện Phật Đà Thùy Gia Hộ Phóng quang tiếp độ mẫu thân mà Nương nơi thần lực của Tăng già Phẩm vị mẹ hiền được thăng hoa Chân linh siêu thoát miền lạc cảnh Đôi lời tác bạch kính thư qua Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Lời nói đầu tiên cho phép Chúng con hai lời môn nhân pháp quyến cung kính cúi đầu đảnh lễ cảm niệm tri ân đạo tình của quý ngài đã quan lâm chứng minh và chú nguyện trong ngày lễ ngũ thất chi trai tuần của chân linh thân mẫu chúng con ngoài kia thời tiết đã chuyển sang đông trời hơi xe lạnh thế nhưng đối với chúng con cảm thấy giá buốt tận tim mình phải chăng đời có mẹ như cây rừng xanh lá chở che con trên khắp cả nẻo đường mất mẹ rồi nghe chạnh nhớ xót thương giờ sanh tử ngăn hai phương cách biệt vắng bóng mẹ mới nghe lòng da diết kể từ đây con phải biết làm sao mẹ và cha với nghĩa nặng ân sâu xin cung kính cúi đầu thầm tưởng niệm trên thế gian này không có tình thương nào ấp ủ thiêng liêng thay cho tình thương của cha và mẹ chính tình thương đó đã ban tặng cho chúng con ngay từ thuở mới tượng hình đến với con qua hơi ấm thịt da qua bàn tay triều mến qua dòng sữa ngọt ngào qua lời ru êm ái và cũng chính sức mạnh của tình yêu thương đó mà những người cha người mẹ đã tận tụy hy sinh cả cuộc đời này để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Quả thật, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng khó phụ kính công cha, trời mây biển nước bao la, công ơn sinh dưỡng mẹ cha khó bì. Ngày nay con trẻ hành y, sắm sanh phẩm vật trai nghi đủ đầy Thỉnh tăng thanh tịnh về đây Cúng dường hồi hướng phước này mẹ cha Hiếu tâm quyện kết đài qua Chí thành cung thỉnh tăng già chứng minh Kính bạch quý Ngài Dẫu rằng hôm nay chúng con có tài thi ca tuyệt bút Nhãn ngọc phun châu Đem ngôn ngữ của Trần gian để diễn tả công ơn sâu dày của cha mẹ thì cũng không thể nào tả hết được. Chúng con chỉ biết cung kính, quyến luyến, mắt nhìn, tay chấp, nguyện cầu, đầu cúi hân nghiêng, đối trước đàn tiền, cúc cung tọa hạ, đau lòng xót dạ, tiễn bước người đi, sanh tử phân ly, khó mong gặp lại, cúi đầu kính lại Tăng bảo oai quan Chứng minh trai đàn Nhất tâm chú nguyện Và giờ này một lòng quy hướng Tây Phương Cầu cho mẹ được về nương an lành Nay tất cả lòng thành cung đối Trước trai đường cảm mối ân sâu Nhất tâm hướng vọng nguyện cầu Nương nơi pháp sự nhiễm màu hôm nay chân linh mẹ liên đài ngự tọa được tiêu giao thác thoát hóa lạc ban nương nhờ thần lực các hàng trần tâm buông xả rõ đàn quy tây kính tha thiết lòng này vọng bái mong tăng già hải đức chứng minh nhất câu nhất kệ nhất kinh nhất tâm chú nguyện chân linh hưởng nhờ hôm nay nhân tuần thất thứ năm của thân mẫu chúng con môn nhân pháp quyến một dạ chí thành cảm phụ mẫu dưỡng dục chi thâm ân niệm cù lao sinh thành chi trọng đức hội sinh thành tâm sấm sanh phẩm vật thiết lễ trai tăng cúng dường hồi hướng phước lành này kính nguyện chân linh thân mẫu chúng con là sa di ni bồ tát giới thích nữ huyền quý thế danh lê thị duyên ta bà thoát khổ tịnh độ được sanh hiện tại an lành tiêu diêu giải thoát ao bắc đức mặt tình tóm mát đài củ liên ngự tọa tiêu giao và y theo bản nguyện trở lại cõi ta bà để cứu độ chúng sanh đồng hành Phật đạo. Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng tất cả chúng con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 Năm tuần thất đã trôi qua Thoáng đến trăng lên lại trăng tà Bóng đêm màn phủ che trường già Người đi bao thở kiếp khó tìm ra Bình Nhật lắng tâm thường niệm Phật Lâm chung chánh niệm thoát ta bà biển ái bao la trùng sóng nghiệp khổ sầu gào thét giọng thiết tha ngưỡng mong từ phụ hằng thương xót cúi tay tiếp giận đức di đà năm từng thất trôi qua âm thầm lặng quẻ vầng trăng lên rồi để khuất dần để màn đêm cô tịch khi mùa đông giá lạnh trở về tiết lạnh mùa đông ngoài không gian trùm phủ sẽ chiếm ngự trong cõi lòng người con mất mẹ thuở nào cái giá rét đó nó sẽ làm cho tâm hồn xe thắt buồn tẻ cô đơn nhưng đức phật dạy rằng có sanh tức có tử gẫm lại lúc sinh tiền và cô tuy bán niên xuất gia nhưng trong thời gian tu hành rất thiết tha trong vấn đề sống chết buông bỏ muôn duyên lắng lòng niệm phật và giờ đó đi thanh thoát nhẹ nhàng đó là một biểu tính niềm tin sự giải thoát của bà cô trung lúc ra đời hoặc trong thời hiện tại để siêu tiến chân linh cao tăng thẩm vị hôm nay tuần thất thứ năm <coughs> các con nghĩ đến thâm tình của mẫu thân tích lũy tịnh tài phát bồ đề tâm cúng dường ngọ trai nương nhờ sức chúa nguyện của đại chúng mà cao đăng phẩm vì trên tinh thần đó thay mặt xin hứa khả những cúng dường này để kỳ nguyện cho bà cô được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 Giờ này đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh Chúng con xin nhất dạ chí thành hướng về mười phương chư Phật Hướng về hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng già Cơm hương tích xin thành tâm dân cúng Rau tàu khê thấm đượm nghĩa tình Mong chư tôn đức chứng minh Nhất tâm chú nguyện chân linh hưởng nhờ Và để lễ nghi được tròn đủ Chúng con xin hướng về quý Ngài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 cung thính chư tôn đức tăng ni cử bát cung dường cung dường hành tình pháp thân tỳ lô gia na phật viên mạng bao thân lô sa na phật thiền ba ứng quá thần thinh cả mâu ni Phật A à, sanh di lăng tôn phần à, cưng là thế giới a à, di đà phật à, phương tam thế nhất thiết chư phần đại trí văn hồ sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma tát ma bát nhà ba la mần tam đức lùng vị cung phật cầm tăng pháp giới hộ tình hộ đồng cung dường nhưng khoan thực thời đương nguyện chúng sanh thiên diệt vi thực pháp thị xuân mạng phận chế xuất gia thân tồn ngũ quán tán tâm tạp thoại tinh thí lan tiêu đại chúng văn khanh A di đà phật, công hỉnh chư tôn đức ni thực hành tam đề ngũ quán a di đà phật để phương tiện cung hịnh chư tôn đức tăng ni kiếp trai trước họ trai sau Nam Mô Tát La Đồng Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Tri Năm Đế Địa Kha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chân Đề Ta Ba Nam Mô Tát La Đồng Tam Miệu Tam Bồ Đề chủ lễ chúng đệ ta ba nam mô tất đa năm tam biểu tam bồ đề câu tri năm đa địa tha chiết lễ chủ lễ chúng đệ ta ba sơ vị bối giả tất huân kỳ lợi ích như vì nhau có thiên họ tất đơn là khoảng thực với gần thương nguyện chúng sanh ở các giải biển tu chư họ có đà phật phục nguyện hiếu tâm tức thì phật tâm hiếu hành vô phi phật hành bách hành hiếu vi tiên thị thời ngộ thất chi từng vị trí trai gia quý quyến cảm thân mau dưỡng dục tham ân niệm cù lao sanh thành trồng đức pháp bồ đề tâm miếng cúng thiên đường tay tăng nhất nhiên hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ thượng báo tứ trọng an hạ tế tam đồ khổ thứ vị sư tiến nhị vị cố chân linh say bồ tát giới thế danh lê thì duyên pháp tự quyền quý sa di ni nguyện thì phái pháp tự tâm an Nguyện nhị vị chân linh phụng Phật từ ăn cao đăng Phật quốc tam thân liễu chứng tứ trí tạo thành tái hiện đàm hoa Tự độ quá tha đồng thành trung trí thứ vi kỳ siêu nguyễn đức rằng tử phúc thành Nguyễn Văn Vinh, Quỳnh Văn Tân, Hứa Bích Châu, Lưu Nhiên, Phú Lê, Phú Thiện Thuận. Kỳ siêu linh Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Sầu, Hồ Thị Chính, Hồ Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Quảng, Hồ Thị Bức Trương Văn Quý, Hồ Thị Sáng, Hồ Hoàng Quy Hồ Thị Nga Hồ Hoàng Giang Kỳ Sứ Nguyễn Văn Quý Phạm Thị Mỹ Hồng Nguyễn Văn Tư Lê Văn Bòn Nguyễn Thị Bon Nguyễn Thị Diễm nguyễn đặng hương hồn thừa tứ pháp kiên tội khiên tiêu diệt túc chướng tận trừ dĩ xã ta ba đồng đăng lạc cánh thứ kỳ an mạc chánh phùng trần thị bội hồ thị ức phan thị trương lan quỳnh anh hoàng quỳnh thị xuân lan quỳnh thị thu thủy quỳnh à, ờ, minh quy Nguyện thị ờ, Phùng Dương thị Cầm Tú Dương Tấn Lộc Vũ Văn Tuyên Vũ Bảo Long Vũ Hải Long phạm tăng tố nguyện thị phạm thị mai hương kỳ an lê nguyễn trang phương đỗ xưng ngọ bùi thị tính quỳnh võ kim châu trần đạo anh vịnh nguyện chư phật tử đẳng trưởng thừa phúc lực tội chướng tiêu trừ thiện căn tăng trưởng thân trung tráng kiện mãn vị bình an sở nguyện trì tâm kiết tường như ý ao siêu dương thấy pháp giới chúng sanh tề thành phật đạo a di đà phật trái đàn kỳ nguyện đã mãn pháp sự cúng dường vừa xong Môn nhân phát quyến một lòng cung kính lễ thành tam bái nguyện đức ờ, này ờ, hướng về khâm ờ, tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hành thân đạo cung hình chư tôn đức tăng thọ trai